Đấy, thử cho bà con với anh em ờ, một số những cái thế hột nhé mà cái bộ hột nhẹ mà tôi vẫn ờ, giới thiệu với tất cả bà con anh em này lắc thì chỉ cần lắc nhẹ tay thôi đó hột đi hoàn toàn bình thường những chén hột ví dụ như là 556 này hoặc là 665 những cái thế hột đó thì chỉ không cần phải lắc mạnh tay lắc rất là nhẹ hột vẫn đi bình thường chén này bị phản này. tôi sẽ thử lại 665 nhé đó số 134 hoặc là những thế hột 112 này. những cái chén này thì người ta hay đánh về à, xỉu bây giờ tôi sẽ lắc rất là nhẹ qua tài đó bây giờ qua 665 hoặc là 665 tôi tiếp tục lắc xuống xỉu cho bà con xem đó lại số 123 rất là hay nhá bây giờ tôi sẽ thử một số thế hột này và tôi sẽ đây ví dụ như là hột 235 này tôi sẽ lắc giữ xỉu đó giữ xỉu cho bà con xem này. đó 112 bà con nào cần liên hệ thì liên hệ à, qua số điện thoại đây chào tạm biệt tất cả bà con